Hi, mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của TT Cuộc Sống Sài Gòn nha Thì hôm nay là uh, tối hôm qua, đêm hôm qua là cả nhà mình đã về nhà sau chuyến đi uh, cắm trại ở Hồ Trị An đó mọi người Thì bây giờ mặt mình nó đỏ luôn nè Mặt Peter cũng đỏ, <laughs> chồng mình cũng đỏ, Simon với chân cũng đỏ luôn Ai cũng đỏ hết cả người luôn tại vì tắm cả ngày Xong rồi cháy nắng á mọi người Thì mình uh, cũng lười mất khắp để làm video luôn thì Xin lỗi mọi người nha, hơi xấu <laughs> bây giờ là mình à, sẽ làm sau khi về thì ai cũng mệt hết mọi người ốm luôn á gần như là ốm luôn á thì mình dậy lúc đó, đó là khoảng 1 giờ chiều mình mới dậy nha tức là ngủ từ đêm qua tới giờ là một giờ chiều mới dậy tại vì mệt quá chồng mình mình thì dậy sớm hơn đi uh, mua cơm không mình không có nấu cơm ở nhà đi mua cơm về ăn à, mua đồ ăn về ăn mọi người nấu cơm ở nhà nhưng mà đồ ăn thì không có nấu ở nhà đi mua cơm về mua đồ ăn về ăn với cơm uh, Peter thì mình uh, còn có cháo có cháo sẵn trong tủ lạnh á, thì mình hâm lại cho Peter ăn thôi còn bây giờ thì mình sẽ nấu cháo để ăn buổi tối nè thì uh, mình sẽ mời Simon với chân qua ăn cháo cùng với nhà mình luôn để cho lấy lại sức các mọi người tiện á bởi vì sao mà mình uh, nấu cháo tại vì uh, ta là mình uh, có bắt được con uh, con hến đó mọi người ở trong chuyến đi mình có qua cho mọi người coi là mình đi bắt hến á nhiều chưa hơi bị nhiều luôn á khoảng à, tầm khoảng độ hơn một ký hến luôn mọi người nên bây giờ mình sẽ nấu một nồi cháo hến thì lát nữa mình sẽ đi chạy đi mua nấm <laughs> lát nữa mình sẽ chạy đi mua nấm và chồng mình không có mặc áo á mọi người <laughs> lát nữa mình sẽ chạy, chạy đi mua ít nấm ít giá trong tủ lạnh của mình <laughs> à, anh ờ, anh đi đâu ờ, dạ, à, à, à, à. em tự anh đi đâu mình sẽ lát nữa mình sẽ chạy đi mua ít nấm và giá để về ăn cùng với cháo nha mọi người và ít hành hành lá nữa thì bây giờ mình có bắt nồi cháo lên trước xong rồi mình à, ngâm hến với uh, ớt và nước vo gạo từ cháo á để cho hến nó sạch hơn nó nhẹ hết cái bùn ra nha đó đã chưa đi chơi về mà có đồ mang mang về nữa quá trời quá đất luôn đó thì bây giờ mình sẽ làm cho mọi người mình à, cái này là mình quay à, quay video cho Facebook với lại TikTok thì coi như là mình à, để cái camera ở đây đi ha mọi người ha để mình đó mọi người ơi bây giờ là hồi nãy mình à, vừa mới bo gạo xong nè bo gạo để nấu cháo á xong rồi tiện nó thì mình sẽ lấy lại cái nước gạo của nó luôn để cho con hến nó nó nó nó ăn cái nước gạo này, này nước gạo nó ngọt á thì con hến nó sẽ ăn cái nước gạo này à, và uống cái nước gạo này và nó sẽ gặp ớt cay và nó sẽ nhẹ bùn ra và sẽ ngâm khoảng tầm 2 tiếng đó mọi người để mình à, nấu cháo sau sau đó mình về đi bắt nồi cháo ngâm 2 tiếng mình chạy ra ngoài chợ mình đi mua um, mua nấm với lại mua giá thì về mình sẽ đãi con hến này nha mình mới coi trên youtube cái cách uh, đãi hến với lại luộc hến á bây giờ mình sẽ cho cái camera vào đây mình đi nấu cháo ừ. thì à, mình sẽ cho vô cái nồi à, cái nồi ờ, gạo của mình á mình mới vo xong mọi người mình sẽ cho vô đây độ khoảng ờ, một lít nước nha mọi người xong sau đó mình ờ, sẽ bật bếp lên mà mình để lửa nhỏ mình đi mua rau với lại mua giá mọi người Mọi người ơi, mình cho mọi người coi con hến nó nhẹ bùn hay lắm. Này, đó thấy chưa? Nó nổi lên nổi lên. Nó cứ phun phun phun lên. Đó đó đó. Đây để mình quay cho mọi người coi đó, đây này. Đây nè. Đó. Chắc là mình cho nhựa hết quá, cay quá. <laughs> hay ghê đó mọi người ơi à, nồi cháo của mình cũng ờ, sôi được một lúc rồi á thì mình vừa vừa mới thay đồ nha tại vì cái đồ hồi nãy mình mặc hơi khó chịu quá à, ờ, cái này là yến yến yến mật đó mọi người thì bây giờ mình sẽ vo một yến mật mình bỏ vô cháo để cho nó thơm hơn nha thì bây giờ mình sẽ bỏ thêm mình mới vo được một nước à vo để cho nó hết đỡ hết cái chất chất chất bẩn bên ngoài mọi người Đó. đây mình sẽ cho cho vô đồ chéo nha để cho chéo thơm hơn đó mọi người chứ không có gì đâu ai không thích ăn thì không cho cũng được nha rồi bây giờ mình sẽ để cho người cháo ninh thêm uh, ờ, ninh thêm cho khi nào mà nó nó nở ra hết nó bung thịt gà nó bung ra hết đó mọi người rồi chào mọi người ừ. nồi, nồi mang cháo là <laughs> đúng rồi anh cháo uh, ờ, cháo hến đó mọi người đó ừ. mình đang nấu cháo hến ừ. cũng xuống một chút à, gọi nha <laughs> được không được rồi, dạ, ok bye bye mọi người nhé <laughs> chồng mình đang trong Twitter để cho mình nấu cháo mọi người <laughs> thì bây giờ mình tiếp tục mình làm nha thì mình mới đi chợ về mình mua giá và mua nấm rơm nè mọi người nấu chưng với cháo cho nó ngọt nha và cái này ở trong tủ lạnh của mình vẫn còn á thì mình chỉ cắt chung ờ, với lại ăn chung với giá bỏ vô cháo cho nó ngon á con dao kia nó mất tiêu rồi ta mình nên tìm con dao để cắt à, mình đã tìm thấy con dao nha mọi người ơi bây giờ mình à, sẽ cắt nó đi mình sẽ cắt nó ra nha cắt cục ra trước bỏ đi thái mộng thôi nha mọi người ơi ơi mình mỏi chân quá nên là mình à, ngồi xuống nha ngồi xuống cách khó quá không mình đứng vậy đi à, cắm trại mọi người vui lắm luôn cái cái cái mà ngồi ở ngoài à, ngồi ở ngoài ờ, hồ để ăn sáng ấy cái đó là mình mới có ý tưởng khi tới đó mình mới biết là ở đó có cho thuê bàn thuê ghế thì mình thuê thôi xong rồi mình mới cái này ý tưởng nữa là ngồi ở trong hồ để ăn ờ, ăn sáng uống cà phê đồ đó một nói chuyện khó mọi người <laughs> khó tập trung sợ cắt vào tay á mặt mình bị cháy nắng đỏ đỏ hồng hồng á chồng mình thích không biết cháy nắng có bị sao không nữa còn cái con con con hến này, này mọi người mình bắt con hến này không phải là vì mình không biết là ở dưới hồ đó có hến thì mình bơi xong rồi cái mình cứ bốc vào dưới cát lên mình thấy mấy con này mình mới hỏi cái anh ở đó là là con này con gì thì mấy anh ở đó mới kêu con đó là con hến ăn ngon lắm thế là tụi mình bắt về thế là tụi mình cứ mò mò mò mò mò mò thì cũng được uh, mấy tiếng đồng hồ mọi người thì cũng được hơn một ký hến nhưng mà vui mọi người ơi tại vì lần đầu tiên mình biết là ở đó có hến mà mò được hến nên là tụi mình thích lắm tụi mình thích bắt mấy cái con gì ở dưới sông dưới hồ dưới ao hồ ở đó chung là một trải nghiệm tuyệt vời đứa nào cũng vui hết tuy là về đứa nào cũng mệt Simon với chân thì Simon mình tắm lâu quá mọi người bị uh, ốm luôn á ói với lại uh, bị chảy á nên là tối nay không có qua nhà mình ăn tối được nên là tối nay chỉ ăn tối là chỉ có mình với lại ờ, chồng mình và con mình thôi anh à, anh con hến này nè anh cháu hến này nè đó, nên là lần sau sẽ tắm sao mình sẽ cẩn thận hơn có nói sao mình cẩn thận rồi tắm ít để cho không bị ốm á cháy nắng dữ quá mình cũng bị cháy nắng nhưng mà không có không có nặng lắm sao mình đỏ hết cả người luôn mọi người giờ mình sẽ thái hành à quên giờ mình sẽ bắt một nước lên mình quên bắt một nước vậy để mình à, luộc con hến nha mọi người nhưng mà luộc hến này á, là mình à, luộc à, nấu cho nó sôi sôi ấy mình luộc xong mình lấy cái nước của nó để mình nấu cháo mọi người nên là mình sẽ luộc ít nước thôi để lấy ít nước nhiều nước có cháo nó loãng đổ vô cháo nó loãng mình thái hành mọi người có thấy cái, cái mình đang thái không nữa camera nó có bị chạy lên chạy xuống rồi xong rồi lấy cái tô để đựng để đựng hành thì ờ, cháo này mình bỏ hành vô để cho nó thơm ngon và dại kẹo hơn nha mọi người thường á mình hay đi a à, mà trồng cây hoặc là có cây trái mà cho dù là không nhiều nhưng mà có cái để ăn á chợ nó ngon nó ngọt mọi người tuy là không có được bằng như ở ngoài chợ nó bán không có to bằng ngoài chợ bán nhưng mà cảm giác nó ngon ngọt hơn á cảm giác nó ngon hơn cảm thấy hứng thú để có ăn hơn mọi người giống như cái con con hến này, này mình bắt ở ngoài hồ đúng không đó là do mình bắt tụi mình bắt tụi mình chính tay tụi mình bắt về xong rồi mình nấu cháo cảm giác nó, nó, nó, nó khó tả mọi người mọi người cứ thử đi mọi người ơi bây giờ mình sẽ cắt hành và đập tỏi để xào hến và bây giờ mình cũng đang nấu nồi nước để luộc hến nè cắt hành và tỏi để xào hến nha và hành mình cũng sẽ để vô trong cháo một ít luôn mình đập ra như vậy mọi người để lát nữa mình để, để bây giờ mình bóc này cho nó nhanh luôn và mình không có phải uh, uh, bóc từng cái từng cái tỏi nó lâu quá nhanh rồi mình xào luôn mình không có cắt thái nhỏ nữa nha mình để uh, củ tỏi như vậy mình xào luôn tại vì chồng mình thích ăn uh, củ tỏi á mà còn nguyên tỏi củ mà còn nguyên củ tỏi bây giờ mình sẽ vặn nồi nước to lên để cho nó sôi và mình à, xả con hến luôn đó mọi người đãi hến luôn đây là lần đầu tiên mình nấu cháo hến đó mọi người thì không biết là có ngon không nữa bắt mấy củ tỏi này hơi lâu cho mọi người mọi người ráng kiên nhẫn chờ mình nha thôi mà mình mới làm video nấu đồ ăn mọi người có yêu quý nhà mình thì hãy cho mình một like đăng ký nha và nếu thấy video của mình hấp dẫn và vui thì cho mình à, à một à, một chia sẻ Đó, xong một cái này rồi mình để camera vào đây sẽ thái cái này nước nó sủi sủi tăm lắm mọi chuẩn bị mình cho mình cho hến vô nha nếu mà mọi người thấy video của mình có chỗ nào chưa hay á hoặc là có chỗ nào cần góp ý gì thì mọi người cho mình một bình luận ở dưới nha thì à, cảm ơn mọi người nhiều lắm đã theo dõi kênh của mình nè ủng hộ mình nè nước sôi đấy mọi người thì mình uh, cho hến vô nha Đó. thì hến vô rồi thì mình sẽ đảo để cho con hến nó chín nha mọi người hến nó chín là nó sẽ nổi cái thịt nó lên đó chồng mình ăn đó 7 giờ tối rồi trong lúc uh, xào trong lúc luộc luộc thế nó mọi người mọi người nhớ đảo khuấy lên nha thì con thế nó sẽ cái cái thịt thế nó sẽ bung ra giờ lát nữa mình đãi hến á không cần phải nhặt từng cái từng cái đâu mình thích ăn uh, hành hành này lát mình xào với hến á nên là mình thích ăn hành à, thái hơn là hơn là giả rồi xong rồi mình sẽ đi à, rửa nóng cái này người thấy thế nó chắc hay chưa nó rơi rớt đây này là nó chín rồi nha mọi người để thêm chút cái đây mình đi lấy cái chảo xào nó lên luôn cái này là mình đổ ra nước lạnh luôn nha đổ hến ra nước lạnh luôn để cho đổ hết nó nước lạnh để cho nó cho nó chắc ra mọi người thì mình lấy ờ, một cái cái nồi để đổ trong rồi mình bỏ hến vô nước lạnh nha mọi người để cho nó nó chóc cái hến ra hơn nữa mình thử cái nước này coi cay quá tại hồi nãy mình lấy cái thau này mình ướp ấy nè nên nó có hơi cay cay nó có cát đó mọi người nên là mình sẽ đổ cái này đi đổ cái nước lặng dưới đi và cho vào nồi cháo luôn nha dầu dừa à, chết mẹ rồi mình quả to mình thái ra mình coi quả nấm nào to á mọi người mình thái nấm ra cái này nấm mình mới rửa nè nấm mình mới rửa nè xào xào hành lên nha mọi người thì mình coi xem cái cụ nào to mình cắt đôi ra không thì để nguyên cũng được có coi trên mạng cái cách đãi con này rồi nhưng mà bây giờ mình không có thời gian đó mọi người mình nhặt lên cho nó nhanh người ta đãi người ta có nhiều thì người ta đãi mình có ít thì thôi mình nhặt cũng được cũng nhanh vận hành lửa nhỏ lại không có cháy rồi mình cho nấm vô tại vì nó cũng rơi rớt ra ngoài hết rồi á mình chỉ nhặt cái vỏ thôi hàng thơm này mọi người ơi hồi lúc nãy là mình đang quay thì à, cái camera của mình nó hết pin á thì bây giờ mình à, đang sạc pin và mình đã sạc pin và bây giờ mình à, quay lại cho mọi người coi nè hồi nãy là có chồng mình giúp mình đãi à, đãi con hến mà mình không quay lại được <laughs> đúng rồi buồn thì nhưng mà không sao giúp mình đãi hến xong rồi xào à, xào hến với lại à, à, nấm rơm nè mọi người đó mình xào xong rồi nè nhìn hấp dẫn chưa thơm lắm thơm đúng không ngọt lắm ngon ngọt đúng không tại vì không, không ngọt à không ngọt, ngọt. <laughs> Peter thì ngồi kia anh chung với lại uh, ba mẹ luôn đó bây giờ mình uh, mình sẽ múc uh, cháo nha đó mình ăn uh, ăn cháo cháo này là mình nấu với uh, yến nữa nên là thơm lắm hy vọng là cái camera của mình nó trụ được mình sạc hết chút, chút pin à được 10% à, pin lại là mình đem ra quay rồi đó, cho một ít uh, ờ, ông cải vô xin lỗi mọi người nha mình bốc tay Sorry. Too much onion. Too much uh, what? Onion. Uh, you can uh, put here, uh, no, mix uh, share ah, thing. Uh, I think it's okay. Yeah, pizza is okay. Yeah, just mix it. Mm. Nha nha. Chào mọi người đấy con. À. Hến hơi ít mọi người ơi. Một ký hến mà đãi được có chút xíu à. Và mình nấu với một nồi cháo to luôn. Ừ. sao Peter hả sao vậy từ từ ba đút cho con anh nè hơi nóng á nhâm nhâm nhâm nhâm nhâm nhâm <laughs> mọi người ơi ờ, video của mình đến đây là mình cũng kết thúc video tại đây nha thì mọi người ờ, có yêu mến gia đình mình thì cho mình một đăng ký một like một share để ủng hộ gia, gia đình mình để mình có thể ra video nhiều hơn nha thì à, à, đến đây thì mình cũng ờ, xin kết thúc video về cả nhà mình ăn cho nó tự nhiên á rồi Peter ơi con bye bye cô chú nha bye bye đi bye bye cô chú bye nè bye bye, à. <laughs> bye bye mọi người nha